chào các bạn nhé sau đây mình sẽ làm một cái video à, nói về cách sử dụng cái phần mềm HP USB disk này à, phần mềm này thì là nó có, có đặc điểm là nó chỉ dùng để format USB khi chúng ta không thể format cái USB đấy theo một cách thông thường và nó cũng chỉ sử dụng để format USB nó không thể format cả thẻ nhớ như kiểu phần mềm SD card formatter này được đấy với phần mềm form phần mềm ờ, với phần mềm ờ, SD các formatter này thì mọi người ờ, format một cách rất chi là đơn giản Đấy. đây mọi người có thể nháy đúp vào bấm S sau đó mọi người bấm chọn vào một cái USB xong mọi người format là ok không xảy ra một vấn đề gì cả rồi ổ mình sẽ format cho mọi người xem bấm rất chi đơn giản thôi đấy, bấm ok đấy đấy rất chi là đơn giản với phần mềm SD card này thì nó có thể là format cả cả USB và cả thẻ nhớ SD card formatter này nhưng với phần mềm với phần mềm này phần mềm h HPUFP disk này hoặc còn gọi là phần mềm HP USB FW e mọi người không thể nháy đúp vào đây được nháy đúp vào nó sẽ báo lỗi đây nó sẽ báo lỗi là với phần mềm này thì à, phải có quyền quản trị viên nó mới chạy được sau đó ta bấm ok đấy để chạy được phần mềm này thì các bạn bấm chuột phải sau đó bấm run ad, administrator bấm s Đấy, tại đây thì mọi người có thể format bấm lần đầu tiên nó sẽ báo lỗi start này S này sẽ báo lỗi đấy phần mềm được chống ghi và mình bấm lại lần nữa thì nó sẽ ok đấy bấm lại lần nữa nên sẽ format được bình thường nhưng nếu như bây giờ chúng ta lại format lại lần nữa thì sẽ báo lỗi lại báo lỗi là chống ghi đấy mọi người thấy không nó chỉ format được một lần thôi Toshiba Đây, ờ, cái này mình vừa format bằng cái SD card này nên là mình sẽ format được này, bấm S đấy sẽ báo lỗi à? mọi người bấm lại lần nữa thì ok đấy nhưng bây giờ nếu mà lại bấm lại lần nữa format lần nữa sẽ báo lỗi à đấy thiết bị được bảo vệ thử Samsung này Đấy. của Samsung thì là cái này nó là cái thiết bị uh, nghe nhạc kiểu ngày của ngày xưa thôi mình tận dụng để mình làm ờ, thẻ nhớ à là, là làm USB lưu trữ đấy để mở mình sẽ làm lại với phần mềm HP USB disk này nhé đầu tiên mọi người chuột phải run administrator yes xong start này xong yes này đấy nó sẽ báo lỗi này bây giờ nếu mình bấm lại lần nữa nó vẫn báo lỗi bởi vì mình vừa thực hiện rồi đấy, nó vẫn báo lỗi bây giờ mình muốn nó chạy được thì mình sẽ chạy qua cái này đã đây là mình chỉ uh, chạy cho mọi người uh, xem thôi nhá ổ chẳng biết cái ổ nào ổ nào lát này mình sẽ làm lại hết à, ổ hát là của Samsung rồi Toshiba nhét này đấy ok đấy SD card formatter này rất đơn giản bây giờ mình sẽ format lại này đấy báo lỗi thử lại lần nữa thì ok đấy với phần mềm HP USB FVK này thì à, nó có nhiều cái hạn chế thứ nhất là không thể format được thẻ nhớ cái thứ hai nữa là phương thức sử dụng là nó hơi khác biệt một tí là mình phải chuột phải và mình xác nhận quyền của quản chỉ viên thì nó mới chạy được còn nếu mà chỉ nháy đúp như các à, phần mềm thông thường thì nó không thể mở được và mỗi một cái USB ta chỉ có thể format một lần với cái phần mềm này format lần hai là sẽ báo lỗi đấy ừ. format lần nữa sẽ báo lỗi đấy phần mềm à, HP USB à, nó sẽ có kiểu sử dụng là như vậy rồi video của mình đến đây là kết thúc xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo đây tổng quát lại cách sử dụng đây mình đã ghi lại cách sử dụng của HP USB FPK tên giờ trên màn hình của nó sẽ là HP USB sau khi tải về này chuột phải vào ứng dụng này Đây, cái này là bắt buộc nhé bắt buộc phải bấm chuột phải nhé để chạy với quyền quản trị viên chọn yết ô đầu tiên bên dưới này chữ David bấm mũi tên đi xuống để chọn USB xem nó là loại nào bấm start này bấm S này bảng báo lỗi hiện ra thì mình sẽ bấm OK này xong lại bấm start này xong bấm S này xong là bấm OK đấy bạn chú ý này mỗi USB chúng ta chỉ có thể sử dụng với phần mềm HP USB FVK hoặc là HP USB disk này format được một lần nếu format lần hai sẽ báo lỗi đây, cái bảng báo lỗi nó sẽ báo ra ở đây đây phần tiếng Việt video của mình đến đây là kết thúc xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nếu mọi người thấy hay hãy ờ, chia sẻ và đánh giá video để mình ờ, tham khảo ý kiến của mọi người để các video sau sẽ thực hiện được một cách tốt hơn xin chào và hẹn gặp lại các bạn mọi người nhớ đăng ký kênh cho mình nhé